b y à, rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn tụi em chơi đế chế nha bây giờ cái quân mình chơi á là quân mọi à chắc là vô đây thấy không thấy hình cái kiếm không lít vô cặp cái qua standard đó lít vô một cái chọn nè em nhìn bên cấu hình bên đây nha nhìn đến cấu hình bên này đó chỉnh khó nhất nha mới vô chơi chỉnh dễ nhất chỗ này nè tụi em chỉnh là easy nha easy nghe không easy standard là mấy cái dễ đó moderate cũng là dễ đúng không qua cái há địch là khó nhất anh chơi há địch nha tao thích chơi độc chơi há địch vậy đó <laughs> ok rồi à, chơi map nhỏ thôi để cho đưa, đưa, nó, nó, nó, nó nhanh hết tài nguyên đi bộ được mỗi cẳng đó rồi chọn à, thường thì anh chọn bản đồ ả rập em tại sao anh chọn bản đồ ả rập bản đồ ả rập là bản không có biển không có nước đúng không thằng tự động rất là mạnh còn tụi em chơi mà mấy cái map mà có nước có biển á tự động nó yếu xèo rồi nha rồi xong mấy cái này chỉnh nè population là dân số 500 chỉnh vậy cho quýnh cho nó ác chỉnh 200 ăn không hay mấy em chỉnh phải nhiều rồi nè nó thì sụt chỉnh hai nha đó cho nó nhiều vàng rồi tốc độ game thì bình thường anh chơi tốc độ game là normal còn bây giờ thì anh chơi tốc độ game nhanh chút đi chậm quá nó nó, nó quay phim nó lâu quá đó rồi mấy cái dưới thì cứ nhìn theo chỉnh thôi ờ, victory victory chỉnh là conquest nha ok rồi chỉnh bốn số này vô star game chết mẹ lộn nút ba lộn nút ba ơi <laughs> trời ơi vô lộn bữa nay hướng chơi mọi a chắc rồi ok chọn mọi a chắc thì anh sẽ hướng dẫn chơi cái quân này nó nó nó, nó mạnh về cái gì thì mình chơi cái đó còn mấy cái yếu yếu của nó thì không có chơi nha đầu tiên nâng giáp cho nông dân đó cho con này nó ăn bảy quả đi tính tiếp đi đó xong rồi này xây nhà nhớ nha em em thằng này xây nhà xong rồi con khỉ này chạy vòng vòng đi kiếm heo ok rồi mua 10 hằng, nhớ là mua 10 hằng, cắm cờ vô cái cây đó ra được con heo rồi kìa nó cắm cờ đẹp nhấn ship nha nhấn ship và lít vị trí nó nó chạy vòng vòng nó kiếm heo rồi chạy đi con rồi này xây một nhà xong xây tiếp muốn lên đời hai thì phải xây được cái nhà nhà quả nhà quả với uh, với nhà gỗ nha mới là đời hai nha mấy em đó lấy mấy cụ về đó thấy hu không được ba con hu ba con hu là nhiêu lính ổ lộn ba con hu một hu là trăm tư trăm tư nhân lên là được uh, uh, nhiêu ta bốn trăm gửi thịt rồi đó cũng được đó mấy em đầu tiên là phải tập trung lên đời nha chứ mình chạy vòng vòng để mình kiếm tài nguyên vậy nè nhớ nhớ bước này quan trọng nha mấy em lưu lại nha <laughs> đó xong rồi ba khứa này ra ngoài đây làm thêm cái nhà quả để ăn thịt nữa nói chung đời đầu cái thịt nó quan trọng cực kỳ nè này xong lên đời đó lên đời cái mình đi săn heo một con cũng được kệ nó mình vả quá rồi hai con xong mình lít cho chạy vô nhà mấy em lít cho chạy vô nhà là bảo đảm không bao giờ chết hết yes đúng không ship lấy nông dân không nó em cứ bôi đen hết em chọn xong em ship lấy nông dân không rồi bắn chọt chọt chọt con này ra ngoài bắn tiếp hiểu không bảo đảm săn heo về không về chết con này về ăn cù đi ba để không mất cù cù em để lâu thịt, thịt nó bị thúi hiểu không à thấy heo rồi được thấy không rồi về đây ăn con này rồi thằng, thằng heo nào thằng, thằng nào lụm thằng này lụm heo đi thằng này ra đây lụm heo này nữa là là, là bảo đảm dư thịt lên đời hai đời ba luôn xong mình chạy đây mình kiếm cả thù nó có nằm trên đây không mình vô nhà chính mình mua 10 lính liền nhấn nhấn phím h là cho nhà chính cái chết mày đồ bị trễ quá trời ơi thao tác bị trễ mà em con chó sói tiện vô cắn trời thao tác anh bị trễ đồ quá lo hay quá tự nhiên vô chạy nhà chính xong rồi cái họ không kịp heo chạy mất tiêu luôn nó bởi vậy á làm thao tác nhiều quá nó không kịp mấy em lanh tay vô nha đó rồi ra phập nó một cái cho chắc ăn đi một lúc mình làm chuyện thì mình đâu có sợ mà có còn sợ phần này qua đây ăn con heo rồi luôn đó ăn con này quay trở lại ăn heo này để không thúi thịt không có sợ với thúi, ở ờ, thúi thịt đó hai nông dân này nè rảnh đúng không xây hai cái nhà lên đời ba liền nhà chợ là một nè đúng không nhà lò rèn là hai nè ok chưa khứa này chạy xuống đèn địch nè nó quân nào cũng vậy á quân nào mới vô cũng chơi vậy hết á nói chung á là mình thấy hai cái này là đời ba phải lên lụm liền không cho tự động lụm nha mấy em tại vì quân mình là quân a chắc quân a chắc thì nó rất là mạnh về pháp sư nó phải ăn vàng liền hai cục trắng trắng nè lên đời ba là cắm cờ ra bụp liền lên kiếm à tự động nằm đây hả bạn Đồ, thấy bạn rồi nha bạn thôi chạy anh <laughs> mà chạy ơi tha tao đi ba ơi chết ơi sao mà chết ơi ai chạy chạy ừ chạy con mới chết tha tao đi mày ơi ơi da đi ra cổ gà nó ngược ghê quá chạy phải tha đi dí hoài con chó ừ tha đi ba quá trời chó sói nữa kìa ở đâu gì vậy thằng cửa này chạy bỏ đi quá nó nó dí kinh quá mấy em ơi nó bỏ thằng này lại bỏ này lại nhấn phím control trừ là bỏ nha mấy em nó đem sáu thằng đu càng lên đây chặn đầu nó lại mình phải phòng thủ địch từ xa mấy em đụng vào dí nữa hả chặn đầu nó lại mình phải phòng thủ địch từ xa mấy em địch chơi chơi khốn nạn hay vậy ba chạy chạy đủ chết mẹ bể kèo mấy em ơi tính đu càng mà thất bại rồi thất bại rồi ủa địch này khôn quá địch này khôn quá ba đâu mà chơi cung ghê vậy khứa thà đi ba mẹ mày xạo mày láo chó láo chó còn khước kia nữa vô đây chơi mày khước kia vô đây bẻo mày mẹ xạo chó anh đã nhường cho mày ba chiêu rồi mà còn láo oh, má tự nhiên nó quýnh đời hai cái làm teo mà thường thường ít não quýnh đời hai lắm mà tụi em hên á anh quay video này là tụi em thấy nó quýnh đời hai luôn là tụi em biết cách thủ đời hai hiểu không nó quýnh đời hai ba vô nhà chính thủ là thấy mẹ nó à hồi nãy nói gì mua hai này lại lụm này liền để hồi nó lấy hiểu không chơi game mình biết nè thằng thằng khứa này nè nó đi ngang nè nó đi ngang nè nó đi ngang nè để cái nữa Ủa, sống dài vậy bà <laughs> sợ quá à ờ, mẹ bố sợ quá cơ anh đù với bố sợ quá cơ nó qua nó quýnh anh kìa mấy em à, đủ ngựa sợ thiệt chứ không phải giỡn đâu nha bắn này bắn nó mày xạo để mình ra mình lụm no, no, no, no. đồ nữa hả mẹ mày chết mẹ mày chứ con má mày bố mày sợ quá cơ bố mày sợ mày quá cơ bố mày sợ mày quá cơ nào nào biết bố mày ai không nào lấy cái nó lấy cái chuông nhanh thiệt các ba nó lợi dụng lúc anh đang đánh giặc nó lấy cái chuông mấy em nó nó lên lâu đài rồi đúng không cái mình xây thêm cái nữa cho đỡ sợ mấy em nói chung anh này cũng sợ chết lắm anh nói chung là anh quýnh anh quýnh anh, quýnh, anh thủ anh sợ chết lắm hiểu không á đù thấy không nãy, à, nãy anh mới nói thủ cái gì đó đem này lên phập nó gì, đi đâu với mày ê đau đau nha bạn đau nha bạn ê đục lũng nhà ba à, đụng ba chết mẹ thiệt rồi quýnh là quýnh đâu kể như là vừa quýnh vừa ngủ cũng ăn nó đó mà trời ơi ghê vậy ba ê giỡn có nào thua không trời chơi gắt cho mày anh em không à Hả? mất hình tượng quá anh ơi hả hình tượng gì em hình tượng gì ghét lên phá nhà mày luôn tính tha nó rồi làm thấy ghét nâng cấp xe đục anh nâng cấp xe đục anh quanh công thành đó mà đem mấy lính cốc rồi lên nó cũng chết nữa cần gì phải đánh nó đó lính này lính chủ lực ở nhà chơi đi nó lính chủ lực ở nhà chơi đi đem lính cốc anh đủ ăn rồi gà nuôi anh biết mà cho lính cốc lên phá nó chơi vậy đó cần gì đó, lính chủ lực nằm ở nhà ui mấy con quỷ gà anh nuôi mà cái một lên đường hết à rồi hó này xào xạo thôi làm được cái gì đâu đủ có hàng thiệt không có hàng liền chứ dễ gì không hàng quá mày rồi ở đụng bãi đá này có đầu bị nó ăn hết rồi không ta vô đây cái ơi đồ có hàng nữa kìa cho mà lên đường luôn con mẹ mày có hàng bên đây thì không có hàng đứng đây giữ bãi đá lại đúng rồi chính xác ủa tự gì không quýnh như chân ăn luôn mấy em Hả? ngại quá à. trời đất ơi đám lính của mình vô phá nó vậy nó sợ quá hả chưa kịp quýnh luôn ngại hết sức trời <laughs> tự nhiên quay livestream về bể quá ba anh hướng dẫn chơi ách chắc chưa kịp quýnh nó đầu hàng mẹ rồi <laughs> chắc phải làm lại trận nữa hen làm lại trận quýnh đàng hoàng bài bản cho nó ngầu chứ yes. tao tính kéo quân qua tao đánh tao mua từ chừng 500 thằng rồi tao kéo qua tao làm trận cho nó hoành tráng lấy sột cho đẹp má cha con nó đầu hàng mới lửa chứ chơi bẩn quá mày giờ sao ta lại đi ha chơi lại cái map này luôn chơi lại thằng cò hó này luôn thằng cò hó này mới đời hai nó xuống nó, nó tán cái đầu mình rồi đủ chơi nữa hả thôi đi ba chơi hoài má mấy này nó hiếu chiến giả man trời Trời ơi, nó bắn tối trời tối đất luôn Thôi đi ba Để yên cho ta làm ăn coi, quýnh hoài Nó đứa này nó bắn hoài luôn không má kẹo thơm mà Khỏi làm ăn đi con Mày không đóng tiền bảo kê cho tao là tao không cho mày làm ăn Thấy chưa bây giờ là nó nước nó, nó, nó nằm chỗ nó chết thôi nó rên hự hự nó thôi <laughs> nữa hả má quýnh hoài ba mày rảnh quá mày rảnh quá vô đây không biểu mẹ tao có mượn mày đậu đây cho tao bắn cái cò này coi pháp sư pháp sư pháp sư phóng giáo này lợi hại lắm mấy em mấy em chơi quân này mấy em chơi phóng giáo đi bạo ke luôn mẹ xạo đục hả mày đục hả mày đục hả mày má mà lão thấy chưa giả man lắm đó con trai đụng tới tao hả mày giang hồ đất cảng nè con nó bây giờ tấn công mà quân a chắc này thì chỉ cần chơi vậy thôi phóng giáo với lính với xe đục là đủ ăn rồi không cần gì trơn trọi á em nhớ vô đó thôi chỉnh mã tiền đi anh di ơi thua chơi chỉnh mã tiền bó tay nè nhìn cách anh đánh trận nè đúng không đầu tiên á xác định đánh cái gì đúng không đánh đánh trung tâm hay đánh ngoại ngoại ô đánh trung tâm á cấm cờ ngay đây luôn đó nhà nhà lính ở nhà nhà cung cấm cờ vô đó tất cả lâu đài tại vì mua quân lâu đài mà đúng không cấm cờ vô đó tập trung một mũi nhọn hiểu chưa lính mình hiện tại nó full rồi nè bây giờ vàng mình đang yếu để dành vàng đi không cần phải quýnh vàng quýnh quýnh quýnh cung thôi đó đem mấy phóng giáo vô đó đứng đi làm qua tiêu rồi vô đây chơi con rồi tất dàn xe chia làm hai hướng một hướng đập khách sộ bên này đúng không xong rồi về đây cái nhánh còn lại đập khách sộ bên này đó xong rồi mấy thằng cung mấy thằng này đứng ở ngoài chơi thôi ủa giang hồ đứng ở ngoài canh chừng đi bắn giáo đi vô đó đóng bắn giáo này nữa đông lắm nè nhiều lắm lính đông lắm đó thấy chưa còn mấy thằng pháp sư đi theo trợ quy thấy chưa ủa bảo đảm mày nó đầu hàng luôn à chịu gì nổi không nó lo nó quýnh con giáo không mà xe đục của anh trong đây hoành hành thoải mái bảo đảm mày nó đầu hàng đó đánh trận là anh đánh bài bản lắm em đánh nhiều mặt nó đỡ không được quýnh là bao giờ phải quýnh hai mặt cho lên nha quýnh một mặt nó không có phê mấy em mẹ đục cái thì lo mà khóc đi đó công thành là vậy đó mấy em rồi thằng pháp sư tranh thủ vô lụm được thì tốt không được thì thôi bảo đảm mà nó đầu hàng thấy không quýnh một cái là đầu hàng liền luôn má chịu sao nổi tụi em quýnh ra chắc là phóng giáo phóng giáo và nòng cốt đúng không quấy nhiễu tình hình xe đục là phá thành nhớ nâng cấp xe đục mắc nhất để phá thành phá nhanh lắm mãi chừng 10 cái xe đục qua là nó khóc cái tiếng máng liền à rồi giang hồ đứng đây thằng giang hồ này coi nhỏ chứ ghê lắm nha ba nhìn kìa thấy nó chém hai chục không thằng giang hồ này chém hai chục đó wow. chưa có dịp đụng trận thôi chứ đứng ở đây nó nó tán chết con ngựa luôn á Ô mà con ngựa cỏ mà đi ngang nó tán hai cái là là quy tiên liền mà nhìn con cái con giang hồ này rất là ghê nè thằng giang hồ nhìn kinh chưa nó má kháng của nó kìa giáp của nó một bên là năm chứ bên là năm cộng lại 10 nói chung giang hồ này dữ lắm và thằng luôn manh phóng giáo này nè phóng giáo này nó được cộng chín nè không nó nó tấn công tầm xa chính giáp nó cũng cao nữa thằng phóng giáo này hơi mạnh á nó nên mình chơi một cái quân á là bắt buộc phải chơi đến lâu đài là thứ nhất thứ hai là phải chơi những cái thế mạnh của nó mà cái quân a chắc đã nói rồi thế mạnh nó làm vậy đó với cái thế mạnh nó lụm chuông nhưng mà nãy má tối lụm không kịp lụm được có hai cái à chó điên này lụm được hai cái nè đó thằng a chắc nó rất là mạnh pháp sư pháp sư là hùi hùi hùi, với bơm máu ghê lắm mà tại vì địch nó yếu quá mà em mới kéo quân qua là nó giết chiếu đầu hàng rồi <laughs> nó thật cũng hơi khó nha đó tụi em cứ luyện đi cách đánh vậy nhìn lại video đi bảo đảm quýnh không và thua há địch hết á má thua há địch đừng nói fan như nguyễn nha <laughs> điểm này cũng thường thôi trận này quýnh đâu có được điểm cao đâu giết còn hơn ngàn đứa à mấy em giết hơn ngàn đứa chết cũng gần 200 đứa phá 57 cái nhà không bị sập cái nhà nào má bị nó thôi miên hết 8 thằng rồi mới ghê chứ thấy không lát Army kinh chưa quân đội anh tới 375 lận quân đội tới 375 kinh tế tàn tàn thôi đúng ăn rồi kinh tế tàn tàn thôi Đó, mà kinh tế thua nó khai thác vàng thua nó nữa nè nó núp lùm được mấy bãi vàng trong tối đâu biết đâu tại trận này anh quýnh không cần vàng quân chắc anh quýnh anh không cần vàng nó thiệt luôn á oh, really? mất cái chuồng tức lắm á em nó lợi dụng lúc anh đang phê nó lấy cái chuông của anh tùy cách đánh thôi à cách đánh một cái quân nào mình phải biết quân nó cần cái gì mình tập trung khai thác tài nguyên cho cái đó thôi chứ vàng để làm mẹ gì vàng để mua luôn anh thôi mà luôn anh nó nằm nhà thôi nó có đi giao đâu phóng giáo đâu cần vàng phóng giáo gỗ thật xong nè gỗ thật chùm tại vì mà thằng, thằng thằng lính của nó đi đi khai thác gỗ bị anh chọi chết mà sao nó ăn được thấy không tập nó là si lên đời nhanh nhất luôn wow. đó thấy không công thức lên đời bá đạo chưa bình thường lên đời có 5 phút thôi đó tại nhây nhây lên 7 phút chơi á chứ bình thường lên đời 1 là 5 phút mà đời ủa đời 2 chứ đời 2 là 5 phút đời 3 là 11 phút còn à, đời đời 4 thì tùy tùy lúc đó thế trận nó làm sao có khi bốn mấy phút cũng có nữa mà có khi 35 phút 30 phút cũng có nữa thằng này nó thám hiểm nhiều hơn anh nè cái map lo là thám hiểm lắm em nhưng mà này cho dân nó ngu học quá dân trí nó thấp quá dân